anh là anh là anh chứ không ai chồng em chồng em trong tương lai mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài ơi em